gắn liền với tuổi thơ của tôi ngày xưa là toàn ờ, ở đây là đi học về là ra đây tắm suối xong rồi ờ, tối là đến đi ờ, câu cá pami ở đây What? Oh. Oh. Oh. iPhone, iPhone, iPhone, iPhone, iPhone xuống nước rồi đây này. Ô đây các bạn nhá này vừa mới bắt được con cá mí này đúng pa mi rồi pa mi pa mi hình quả táo này Xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi, vâng, Giáp Thực xin chào anh em nhé. Hôm nay anh em à, sẽ đi bắt cá làm à, gỏi cá suối và sẽ làm cá nhảy. Đây. Nghĩ làm con mấy con cá nhảy luôn. <laughs> Chào nhé. Anh em bắt cá để à, làm cá nhảy. Nói khi bảo về chơi mạnh Anh em sẽ thả lưới chỗ này nhé. Lật Trời thế, lấy sướng à? Sướng lấy phao đi đạt xuống nhé không mà cũng thay con đùi xuống thì cho nó chặn cái này ra khỏi đây một người hắn ở đây hắn ở đây đây bây giờ anh em ờ, tôi sẽ chặn này để cho nó khỏi lên trên cái ờ, đùn này nhé lên đùn này là mất ăn luôn chặn giữa này chặt giữa cái này luôn Đấy, xong bắt đầu mới lấy phao đi hết một vòng một số sắp chim rồi sắp chim rồi chú xe lưới em có thể chỗ xa ra sứ ơi không không mất bảo bảo lên lấy phao của em hiểu được rồi về lấy xô ra đây lấy xô đây bắt cá nhá cu chậu ra này ui chạy hết xuống dưới này xuống ui, chạy cả đàn này ui, đàn nó quỳ xuống dưới kìa chạy xuống dưới thôi đã đợi đi đi đi đi đi đàn này đi đây đàn đây này vừa đấy xong nó lại chạy xuống dưới đấy lại xuống dưới kìa rồi xuống kia lùa lên là dính anh em à, thả lưới vào đầu nguồn này xong đợt à, xuống dưới này lùa lên cá bao giờ cũng à, nếu mà chạy là chạy nếu mà chạy là chạy chạy sẽ chạy vượt dòng thì chạy lên là sẽ dịch các bạn hãy chờ xem là anh em tôi sẽ bắt à, cá suối ở chỗ này là xem à, sẽ được nhiều ít nhé. chỗ này cách đây hai tuần nhiều lắm nước nó lên đấy hôm nay à, thả lưới được thì anh em sẽ về làm à, cá nhảy bê cả gỏi cá nha các bạn nhé chơi hai món đặc biệt đấy ui à, bây giờ là đi đuổi từ dưới đuổi lên Đấy, bên kia cũng có một anh nha bên kia cũng có một... từ từ đợi, đợi nó chặn kia đã đợi đợi hảo kia chặn đúng rồi lưới anh rồi ở dưới này nhiều thật chặt kia ơi mong là máy không đấy mang đi giải đây đi mong mong ngon đi cái mong cha chi bảo ờ, lại bảo chỗ kia có đàn vịt kìa nghĩ lại tê rồi đàn, đàn vịt thì cũng thủy à mong nên không phải tam quá Hả? nó cứ lê cứ không phải tam đấy đủ bữa chưa vừa một lưới <laughs> đấy anh cũng vừa bảo bọn này lên xong hôm trước thì ờ là mấy con cá suối ừ, rán giòn nên vui <laughs> thả đi nhiều lắm cho nhiều chì vào đấy ạ cho nhiều chì vào chỗ đấy nó siết xong chặn cái góc đấy đừng không cho nó xuống nữa từ lúc ấy thì đợi à, đây sướng sướng xuống hả sướng. bạn này toàn cá to luôn toàn con to cái gì mà chọc cái đường này bắt này không này ừ, ơ từ từ đi quả. đây này cái bách này chứ <laughs> phao là một bách à ê, ê, xiên lại đi xiên lại đi xiên lại chỗ này đi xiên vào kia xiên vào cao thủ đi đánh về xong lại kệ <laughs> lúc nào máu thì sửa yên đây để em bỏ cái này ra đây tôi cơ hộ đoàn ni phụ nghĩ đâu mà đây là cái phao nha các bạn nhé là bằng bách ấy. gỗ bách mục châu ạ bây giờ cho hai, hai anh em đi xuống thả lưới đi xuống ui, ui. chi trái chìm dưới đây chúng nám gì chắc ấy chung chung thôi này trôi hết này Đấy, thì chưa? Chui hết này. mày đi xem bắt Ôi, sao mọi người cái que đi Bắt cô Vừa nãy anh bảo cầm cái que của anh không cầm Que nhà dài Nhớ đi Kéo Trong mày có Biết rồi nhưng mà cái kia kéo như thế này còn móc lên to mà Ôi Lời Lời như này anh sướng đi kiểu gì mà đi không mà cố gắng lắm Con anh sướng rồi, anh đi thôi em không biết đi nữa Móc vào từng con Đấy, bốn con rồi một mình và bốn con này ăn <laughs> to đấy chứ ăn to tươi rồi <laughs> ui toàn liếc to toàn liếc to thế hai thế này cái đất rơi rơi kia đây á hai hai à mình chắc cũng chỉ được bốn năm con thì chỗ này thì con kia chạy bên nào rồi này đây này vẫn đứng đây này đây này này cô đây con to chưa này đây đạt đạt đạt này đạt này con đây này đây thấy chưa thôi em lấy con đầu tiên đấy nha lấy đi lấy thôi em lấy con đầu tiên á ủa chua loại này là tươi rồi. dán em đầu tiên đâu ai một em đầu tiên nhá em đầu tiên ờ, bằng ờ, ba ngón tay cá liếc này tầm đấy là to rồi nhỉ to rồi liếc đá đây toàn liếc chả có mí đâu mí bây giờ hết rồi chú ạ Tăng phải bớt chặt kia. Mí giờ hiếm lắm. Ui, ui đàn nó đắt. <laughs> Này. Đây đàn này. Ờ, thấy thấy lưới đây lại quay lại. Thấy chỗ này lại quay lại. Hồn thật đấy. Nó nhìn cái trắng trắng ấy nên là nó lại quay lại. Chỗ đấy hả chú? Nó nhưng bây giờ mà con đầu tiên này lại bị đền với chết cho con xô đi hay lấy xô xách xô ờ, lúc nào lấy con bé con này phải thấy ừ, hai bên của nó con này phải thấy hai bên ừ, có ừ, tươi luôn hôm trước anh nhìn cái ống này nó nó sang bên bờ này này xong nó ăn sạch rêu trơn nhẵn bông ống rồi luôn cùng đây là ống nước ờ, các hộ dân kéo về để làm ao Ui đây này, đây lại đây sướng trong cho thẳng đây sướng nên đây phát thấy cái chỗ chàng này trắng trắng lại quay đầu luôn Anh chạy ra rồi Anh sướng ơi, ném cho em cái này ơi trái chuối này nhiều lắm đồ rượu đây này đây cạo đàn này không dám lên ờ, đến đây luôn sướng không đây cứ quanh quẩn đây <laughs> khôn rồi con này thính tinh rồi em đang muốn con này cứ Ui, chạch to chưa? Ui, chạch Đúng <laughs> đấy, bên kia con co to như thế cơ mà Nhưng mà nó nó thoát ra được, nó sang bên này rồi Đấy, bên kia này chạch rồi Nó cứ lên đây xong lại quay lại À, chỗ này dính em rồi này Đây dính em <laughs> Ở đây nhiều chặt lắm đây này đây xuống xuống con to này đây đây chóc đấy chóc đây đây chọc đấy dính có biết để chạy đâu ấy. đấy dính dính dính luôn to này ôi chưa ôi không nhìn thấy chạy đâu hết rồi Đuổi, lên đi, đuổi, đuổi lên tí. Ừ. Đấy, đuổi dọc đến đây xong Xong tí nữa lại quay lại quay lại ờ, nhất Thả hết lưới đi. Cứ đuổi một số ừ. này nhất thua. Thả hết đi. Còn lưới không? Còn cơ mà. Thả xuống dưới, thả lên trên. Trên kia kìa. Để đặt vào nó nó lượn chỗ này dính này. Không dính thì chỗ kia dính đây đây, nó lại quay xuống. Nó lại quay xuống kìa. nó quay xuống mày. Đấy, có dính đâu. Ồ, khôn rồi. Đấy, đây, vẫn ngay trước mặt đây. Chọc vào thế này nó còn không... <laughs> Đen không lên. Đấy, có dính đâu. nó, lại... xuống rồi. Nó lại Nó lại xuống rồi. Nó xuống ở chỗ cái nấp ở cái hông đống rêu ấy đấy cũng dơ dơ đấy đập ngay lưới luôn khôn đấy đấy khôn nó nó vào cái rêu ấy. đâu ấy ui chạy đâu nhanh thế nhỉ không phi lên trên đây có cái khôn nhỉ khôn lắm Ờ, à, dính rồi dính rồi chọc cái chọc, chọc đít chọc vào đít vào một đàn đàn và lại còn bên đây dính không sướng khổ lắm nó cứ đứng sát lưới là cứ lượn lượn ở đấy thôi nó bị nhiều rồi đấy, nó bị nhiều rồi nếu mà nó đánh lần đầu thì nó không biết đâu nhưng mà đây đánh nhiều lần họ nhiều người đánh nên là nó biết đánh nó nhìn thấy cái ờ, phao này thôi con cái dính đâu nhỉ cá ao thế thôi mà cá ao vào đánh lần đầu tiên thì bắt dễ còn chúng này nó hai lần là đấy ơi ô đây đây lên giúp sướng đấy anh cầm ờ. con kia là con gì con trạch trạch ờ. Cả liếc mình cái chạch. Ừ. Kia nữa vớt với em kiểu gì cũng được con rồi. Con ấm rồi. Ấm rồi. Chú đạp xe à? à. Đi lấy rau à? Đi chơi đi. đánh được mấy con này rồi? Ba. Được bữa rồi, <laughs> rắn tròn rồi. đây bây giờ anh em sẽ cho vào xô này cho vào xô này cho nó sống nha sống hết đây được chục con rồi Ui. cá được được có 5 con thôi bây giờ anh em sẽ lên trên này anh em sẽ lên trên này à, thẳng đến đoạn trên này nha được con nào chưa được con nào chưa đốt số lỗ này này thằng nào cá đây thả trên này này tìm cũng nghĩ rồi mà lớn thế nhiều lắm mất còn nhiều lắm không lấy khoa đây nó hút xuống cái lỗ này ờ đây này hút nó xuống đây kia kìa lỗ này mới có cả mí đấy ừ anh câu được trước toàn câu khe này với khe kia kìa chỗ kia khe kia đó kìa đấy ngày chưa câu bọ mí là toàn câu khe này với khe này khe này đây chỗ này nó một cái gầm hang vào đây đây này nó một mút lưới này ừ. à, đây đây dùng đây hết Ê, đấy đây câu ngồi câu ngồi câu đấy đâu đấy rồi ấy đi ờ, không mang phao à không phao thải lên trên này này như mà đặt cái gì đấy 힘들어 힘이나 힘들어 đừng nhắm quay em cù đấy chúng nước nha to quay nước nha lá mẹ bơi à đây anh em à, đi lấy phao xong đầu thả hết ờ, cái đoạn trên này xem à, có được nhiều hay không nhé các bạn nhá đây là ở gốc cây đây lắm cá nhiều lắm các bạn nhưng không bắt được nó có nhiều khe nhiều hang phải thế không nhận được càng tinh tớ thì chứng cổ hơn càng tớ càng tạt thắng rồi đấy từ đáy

Con suối này gắn liền với tuổi thơ của tôi. Ngày xưa là toàn ờ, ở đây là đi học về là ra đây tắm suối. Xong rồi ờ, tối là đến đi ờ, câu cá Pami ở đây. Ui, một đàn này đàn ơi lại lên này. Đây. Đây. Đây. <laughs> Ui xong xong xong rồi. Chỉ mẹ điện thoại đây rồi. Điện thoại đâu rồi? Rơi điện thoại rồi các bạn ạ. Lên. Ờ, ông sướng cẩn thận nhá cẩn thận là ờ, trôi nhá đấy lên lấy đi lên đi đi cẩn thận chạm vào đấy rơi vào khe chết ô ô ô iPhone iPhone iPhone iPhone xuống nước rồi đây này ô ơi bạn nhá này Vừa mới bắt được con cá mí này Ố, pa mi này Pa mi Pa mi hình quả táo này Ôi, may là nó rơi, nó rơi vào cây ấy đấy Nó mà rơi vào cái hàng thì thôi mà Ờ, ôi nghỉ luôn Cảm ơn anh Sướng nhá Đây, đã bắt được con pa mi rồi Pa mi hình quả táo Đây, rửa luôn Rửa luôn pa mi nhá vẫn sống chú ạ vẫn sống nguyên nhăn nhăn răng lại bắt được quả pami <laughs> rơi ngập đầu biết được cá không mà đã đốt lửa rồi các bạn trẻ nhanh tay thật ờ chú làm youtube Nhớ vào đăng ký kênh chú nhé. Dã thực Dã thực Ô đây có cây uh, hoa Hoa nhài này Này đêm thơm lắm Đêm thơm lắm Dã thực nhá Dã thực tối vào xem đâu đốt à, lửa này tí nướng cá à? nướng khoai á tí chú cho cá nữa tí được cá chú cho nữa đốt lửa đấy đốt than đấy không có không có củi bây giờ lấy củi về lấy củi đấy cô chú đây toàn à, cây cây tươi làm sao cháy được một cái củi bây giờ các cháu phải đi lấy lấy các cái thanh à, củi gỗ ấy ờ đi đi tìm đi đi, đi tìm xong tí chú cho con cá còn nướng ăn nhá Đấy, đi tìm đi tìm mấy que gỗ vào đốt lá tươi làm sao mà nó nó, nó nó chín được kia kìa kia kìa lấy cái tre kìa không ơi lấy dao lấy dao Ủa? ở, ở đấy rồi được, được cá không sướng chờ anh tí được tí cho các cháu mấy con mà nướng ăn đang đốt lửa rồi các chú nhịn <laughs> nhịn ít mồi phần cho các cháu ăn lấy củi tre củi tre đừng lấy lá chuối mấy con thế này cơ à? chết ôi ui chú kia trắng ác ui, chú kia trắng ác chưa Kishito luôn đi đủ không có lấy được hai chục con không đàn to lắm mà nó né né hết nhất lấy que đi lấy que tre đi lấy que tre trong đốt đi tí chú cho hai con mỗi thằng con nướng thơm phức lên chén ngon trong đám rêu này này cá chép mình trước đẩy theo cùng táo trên kia gì không lưới trên kìa sướng đi được cái <laughs> phao đấy cũng gọi là cao thủ rồi đấy cũng là... em còn khôn. <laughs> bây giờ này còn yếu uống rượu nhiều qua uống cả ngày anh bốn ngày hôm nay uống cả ngày rồi cuối cùng là ngủ hôm nay không đi được đây ra xem được mấy con à lô vẫn có chuông đi đi được rồi đi, đi. được tầm uh, gần cân rồi ừ thì đang vẫn đang thả tiếp này đang gỡ này à? ờ, ờ, mấy giờ nhỉ ờ, 6 rưỡi xuống nhá vâng ừ, 6 rưỡi vì à, không biết được nếu được nhiều không phải mua nó không thích ăn gì mua thêm cái gì nữa nha à cái gì ờ. dạ lô vâng ừ thì gọi bác xuống đây nha alo chắc cô đang có nước <laughs> vừa rơi uống nước Alo Alo Nghe rõ chưa Đâu không phải tự nhiên đâu Vừa rơi xuống nước Vừa rơi xuống nước Ừ thì mua đi Đây có gỏi cá rồi Lạp rồi Ừ tùy tùy tùy tùy cái gì đây, đây quay ra đây quay chỗ vẫn chỉ con đốt lửa đây các bạn nhá giờ được uh, đến uh, đến lúc thu cá đây thành phẩm đây thành phẩm của 30 phút đồng hồ đây Đấy, đạt tí cho các cháu mấy con các cháu nướng ăn nhưng mà đợi than đó bọn này có than, có than đâu nướng đốt cây tươi không có than đâu còn gì, đấy còn gì đấy đấy, đấy. cá gì đấy đen xì này cá gì đấy bọn em hoặc là cá cá cừ à cá cờ đâu tháo vào em con liếc đây, đây con đồng xu này đâu con đồng xu đâu đồng xu nó giống đồng xu thì gọi luôn là cá đồng xu đấy đâu cá đồng xu đâu ờ, ở nhà cũng như cá đồng xu rồi cá liếc đâu đã thử lên cá liếc đây cá liếc đá nha các bạn nhé không biết là tên ờ, ở chỗ các bạn gọi là gì thì ờ, chỗ các bạn gọi là gì hãy comment và ở dưới video nhé để anh em à, tôi được biết à, còn chỗ tôi người kinh chỗ tôi gọi đây là cá liếc đá ở đây nó hay liếc đá <laughs> ừ, nó liếc liếc ở cái hòn đá nên người thái gọi là gì bà móm bà móm người thái gọi bà móm còn người kinh gọi là cá liếc đá ừ, các bạn nhá đây này rõ chưa rồi còn à, loại cá nào khác không không hết rồi đây đây, đây, đây con à vẫn vẫn à 15 15 được Photo nó không xác không được à Chỗ ấy được không sướng? Không được Không dính à? Ừ. Trời nhé Ôi, cái lít đá to thế nhỉ Lưới nó ờ, Cái này lưới em mới tanh Lưới mới, nó bén cái đấy về để buổi tối cứ chập tối được này tỉ như này căng như này tỉ như này thì lấy còn chạy lấy chạy tối ấy. Không phải, hôm nay nhìn là bị người ta đánh rồi. Chị rửa rau à? phải có mấy con, ba bốn con chín này là con nhà ờ, thắng à à con nhà nhà, nhà chị chất ờ, vụ nên mua nhà bà bằng sau nhà bà bằng à mua nhà vân khóa ờ không được rau muống này à có nó đau sâu ở đó bụng đấy đau được dính mũi con thịt mũi con nó dính mồm <laughs> dính được động đau một lần à đâu mình còn được thêm con chạch đã con chạch đâu chết hết chưa à cười <laughs> này chạch to chưa chạch chạch suối gì chạy ở suối và chạch suối chạy ở đâu chạy cái con con đây con con cá sộp cá sộp cá sộp ở đây nhiều lắm hello mùa ờ, bây giờ suối toàn cá sộp ừ sộp gơ miệt phim gơ miệt cổ ở đây ở đây kia có cờ đâu có sộp đâu sướng mát à tắm lạnh ghê <laughs> trời lạnh đấy cho cho cho con coi con đây đây đây lấy que đây sáng ra lạnh rồi lấy một cây que nó cứ luôn sửa luôn lưới tẩy <laughs> à, à em để trên này mai lên <laughs> em để lưới đây ờ, nhà anh Trung luôn để mai lên chặt thủ phải vác phao của em lên à, ơi, à, ông cháu tên gì cháu tên gì cháu tên Hùng cháu tên Hùng à nhà cháu ở đâu nhà cháu ở trong ngoại ngựa ờ cháu tên gì cháu tên Bình ạ à. Bình à Đấy, anh em à, nhớ đón xem kênh của Giá Thực để xem à, mình ở trong đấy nhá Giã Thực Channel nhá Đây chú Đạt này Đây chú Sướng này Đấy, đây là thành quả của anh em Giá Thực này Đây Rồi Rồi, sướng chưa à? Sướng chưa? là cá dịp Rồi, anh em chúng tôi xin à, phép được dừng video tại đây nhá Nào, Bình mới... gì nhỉ? Hùng. Hùng này, chào tất cả mọi người đi. Xin chào, chào tất cả mọi người nhá.